Nói đến tài tiên tri hẳn nhiều người biết đến bà Venga nhà tiên tri mù nổi tiếng thế giới người Bulgari, Nostradamus nhà tiên tri lỗi lạc người Pháp thế kỷ 16, hay ra các lượng bậc thầy tiên tri người Trung Quốc còn ở Việt Nam, thông qua những câu sấm truyền lưu danh hậu thế, nhiều bậc vĩ nhân trong lịch sử Việt Nam đã tiên đoán vô cùng chính xác những sự kiện diễn ra sau hàng thế kỷ. Vùng đất Việt Nam tuy nhỏ bé nhưng lại là vùng địa linh nhân kiệt. Trên thực tế, có không ít những nhà tiên tri lỗi lạc của Việt Nam được ghi nhận và lưu truyền sử sách sau đây, xin mời quý thính giả cùng tâm linh cuộc sống khám phá bí ẩn bốn nhà tiên tri lỗi lạc của người Việt. 1. Trạng trì Nguyễn Bình Khiêm Thánh nhân biệt hiệu đệ nhất tiên tri Trạng nguyên Nguyễn Bình Khiêm 1491-1585 Người mà dân gian quen là Trạng Trình là một nhà văn hóa lỗi lạc của Việt Nam trong thế kỷ 16. Ông cũng được coi là nhà tiên tri số 1 trong lịch sử Việt Nam với nhiều câu sấm được để lại và tập hợp trong sấm Trạng Trình phẩm này đưa ra những lời tiên tri trong chiều dài nhiều thế kỷ, đến nay vẫn còn được tìm hiểu và luận giải. Về tài lý số, tiếng tăm của trạng trình truyền tới cả Trung Hoa. Sứ giả triều nhà Thanh tên là Chu Sán cũng dành lời ngợi ca cho ông rằng An Nam lý học hữu trình tuyển. Tương truyền, trước khi chết, trạng có ghi vào gia phả và dặn con cháu rằng khi nào có khách tới viếng mộ và nói rằng thánh nhân mắt mù thì phải lập tức mời người ấy vào nhà nhờ họ đổi hướng lại ngôi mộ cho ta. Nếu trái lời ta, dòng dõi về sau sẽ suy tàn, luộn bại đấy. Con cháu làm y như đã dặn, nhưng chờ mãi đến 50 năm sau mới có người khách từ phương xa đến, nhìn mộ cô một lúc rồi nói. Cái huyệt ở đằng chân sờ sờ thế kia mà không biết, lại tự đem để mà thế này. Vậy mà thánh nhân gì chứ, họa chăng là thánh nhân mắt mù. Người trong họ nghe được, chạy về báo với trưởng tộc, Ông này vội vàng ra đón người khách tàu kia về nhà, xin chỉ dạy cách đặt lại mộ. Thì ra đó là một thầy địa lý nổi danh ở phương Bắc, ông ta tự đắc cho rằng mình giỏi hơn Trạng Trình và bảo không cần phải đem đi đâu xa cả, chỉ đào mộ lên rồi xoay lại, nhích đi một chút là được. Lúc đào lên thấy tấm bia đá chôn trong mộ, lộ ra mấy câu thơ. Ngày nay mạch lộn xuống chân trên 50 năm trước mạch dâng đằng đầu trên biết gì những kẻ sinh sau. Trên thánh nhân mắt có mù đâu bao giờ, Đọc tới đây, vị khách tàu kinh sợ, lúc này mới thực sự bái phục tài tiên tri kiệt xuất của Trạng Trình. Dưới đây là những câu sấm còn lưu danh hậu thế của ông. Cao bằng tàng tại Tam Đại Tồn Cô Được biết, khi triều Mạc Lâm Nguy, vua Mạc Đương Triều đã sai người đến hỏi Trạng Trình và ông đã đưa ra lời sấm này. Có nghĩa là nếu chạy lên Cao Bằng thì sẽ tồn tại được ba đời. Quả nhiên, nhà Mạc lên Cao Bằng và tồn tại được thêm ba đời nữa. Hoành Sơn nhất đái Vạn Đại Dung Thân. Đây là lời sấm truyền Nguyễn Bình Khiêm đưa ra cho nhà Nguyễn. Năm 1568, Nguyễn Hoàng lo sợ chị Kiểm sẽ sát hại mình. Nghe tiếng Trạng Trình giải thuật số, nên ngầm sai sứ giả đến xin chỉ dẫn. Khi đó, Trạng Trình chỉ vào đàn kiến trên hòn non bộ và nói Hoành Sơn nhất đái, Vạn Đại Dung Thân nghĩa là một giải Hoành Sơn có thể dung thân muôn đời. Nguyễn Hoàng nghe theo đên xin vào chấn thủ từ đèo ngang trở xuống, quả nhiên về sau gây dựng nên cả một cơ đồ thiên thu vạn đại mở rộng bờ cõi nước Việt về phía Nam. Ngoài ra, chàng trình từng tiên tri 500 năm trước một số sự kiện xảy ra trong thế kỷ 20 về sự cáo chung của nhà Nguyễn có lời sấm rằng Đến thời thiên hạ vô quân Làm vua chẳng dễ, làm dân chẳng lành Gà kêu cho khỉ dậy nhanh Phù nguyên số đã giành giành cáo chung Câu sấm này ứng nghiệm vào năm con gà Ất Dậu 1945, vị vua cuối cùng của nhà Nguyễn là vua Bảo Đại thoái vị nhà Nguyễn Cáo Trung, đất nước vô quân, không còn vua nữa. Một điều đặc biệt nữa, ngay trong phần đầu của tập sấm ký có tựa đề Trình Tiên Sinh Quốc ngữ, tên gọi Việt Nam đã được nhắc đến. Việt Nam khởi tổ xây nền. Giang sưng Việt Nam còn được sử dụng một lần nữa trong bài thơ chữ Hán của ông có tựa đề Việt Nam Sơn Hà Hải Động Thưởng vị Vịnh về non sông đất nước Việt Nam. Theo quan niệm chính thống, thì tên gọi Việt Nam không có trước năm 1804, trong khi cụ Nguyễn Bình Khiêm lại sống cách ta 500 năm. Vì thế, Trạng Trình được xem là người đầu tiên nhắc đến quốc hiệu Việt Nam. Trong một bài thơ là Cự Ngao Đới Sơn, thuộc tập thơ Bạch Vân Am thi tập, Trạng Trình đã viết Biển Đông vạn dặm giang tay giữ trên đất Việt muôn năm vững trị bình trên trí những phù nguy xin gắng sức trên cõi bờ xưa cũ tổ tiên mình. Câu này được xem như lời khuyên của Trạng Trình với thế hệ sau, rằng phải nắm giữ được Biển Đông thì đất nước mới thái bình, thịnh trị muôn đời. Mặc dù lời sấm đã khoảng 500 năm nhưng dường như vẫn mang tính thời sự, là một dự báo vô cùng chính xác dành cho hậu nhân chúng ta. 2. Thiền sư Định Không bậc Đại sư Tinh Thông Thế Số Thiền sư Định Không 730-808 Ông là một trong ba thiền sư thuộc thế hệ thứ 8 thiền phái Tỳ Ni Đa Lâu Chi, tu hành ở chùa Thiện Chúng, Hương Dịch Bảng, Phủ Thiên Đức, xuất thân từ một dòng tộc quyền quý họ Nguyễn, ở Hương Cổ Pháp, Bắc Ninh. Sử sách ghi lại rằng ông là người am hiểu thế số, hành động đúng pháp tắc, biết đoán định tương lai và nổi danh với sự việc giải đoán hậu vận đất nước. Khi tuổi đã nhiều, nhân đi dự hội ở chùa Long Tuyền, nghe thiền sư Nam Dương giảng kinh, ông lĩnh ngộ tôn chỉ, quy y đạo Phật, bước vào Phật môn. Tương truyền, vào khoảng niên hiệu đường Trinh Nguyên 785-805, khi xây chùa, thợ đào được một bình hương và 10 chiếc khánh đồng. Từ đó, Sư Định không đọc lời sấm truyền linh ứng sau 200 năm về sự ra đời của nhà Lý đến nay vẫn còn được lưu lại, nội dung như sau. Pháp khí xuất hiện Thập khẩu đồng chung Tính Lý Hưng Long Tam phẩm thành công Tạm dịch Hiện ra pháp khí 10 chiếc chuông đồng Họ Lý làm vua Ba phẩm thành công Trong sách Thiền Uyển tập Anh cho rằng ngay từ thời điểm năm 785 đến 804, tức hơn 200 năm trước khi Lý Công Uẩn lên ngôi vua, Thiền sư định không đã biết trước được việc triều nhà Lý xuất hiện trong lịch sử nên đã làm bài thơ tụng. Câu chuyện mang màu sắc huyền bí này lại gắn liền với ngôi chùa Quỳnh Lâm nổi tiếng đất Kinh Bắc. Chữ tam phẩm được cho là Lý Công Uẩn đang ở chức hàm tam phẩm mà lên ngôi vua. Tuy nhiên cũng có ý kiến cho rằng tam phẩm thành công là ba đời họ Lý mới nên nghiệp từ Lý Thái Tổ, Lý Thái Tông ẩn họ Lê tới Lý Thánh Tông mới chính thức dưng vương và lấy quốc hiệu Đại Việt. Theo sử sách, năm Giáp Thân 864, vua Đường cho Cao Biền là một nhà phong thủy đại tài của Trung Quốc thời đó đến Giao Châu làm tiết độ sứ với ý đồ phá long mạch, chặt linh khí. Ngay từ trước khi Cao Biền nhận lệnh chấn điểm nước Nam, thì năm 808, Thiền sư Định Không đã cho gọi người kế tục mình là Sư Thông Thiện đến dặn dò trước khi viên tịch rằng Ta muốn mở rộng làng xóm, nhưng e nửa chừng gặp tai họa, chắc có kẻ lạ đến phá hoại đất nước ta. Sau khi ta mất, con khéo giữ pháp này, gặp người họ đinh thì truyền, nguyện ta đã mãn. Nói xong, thiền sư định không viên tịch, thọ 79 tuổi, vào đời đường niên hiệu Nguyên Hòa thứ ba, 808, năm Bính Tý. Khoảng 60 năm sau đó, lời của ông đã linh ứng. Nhà đường cử tiết độ sứ Cao Biền sang cai trị, bóc lột nhân dân ta. Thâm độc hơn, chúng còn đến nhiều vùng đất thế núi linh thiêng, nơi sẽ sinh người tài giỏi, chấn điểm triệt phá long mạch, trong đó có đất cổ pháp của thiền sư định không. Bạn đang xem chương trình Tâm Linh Cuộc Sống của Thư viện Tâm Linh.net Hãy like và chia sẻ video để lan tỏa giá trị đến với nhiều người hơn, đồng thời giúp chương trình phát triển hơn mỗi ngày bạn nhé. Thiền sư La Quý Tiên chi xuất thần, giữ long mạch nước nhà, Thiền sư La Quý 852-936 thuộc thế hệ 10 của thiền phái Tỳ Ni Đan Lâu Chi là người họ Đinh, cũng được lịch sử ghi nhận về khả năng tiên tri xuất thần của mình. Khi thiền sư thông thiện sắc viên tịch đã gọi sư La Quý đến dạy rằng Sư thầy ta là định không thường dặn ta rằng Người giữ pháp ta, gặp người họ Đinh thì truyền, con đúng là người đó, ta đi vậy. Thiền sư La Quý còn được nhắc đến với câu chuyện tiếp tục bảo vệ phong thủy nước nhà vốn bị tiết độ sứ cao biển nhà đường yểm bùa. Theo sách Thiền Uyển tập Anh ghi chép thì vào thời nhà đường ở Trung Quốc, vua đường Ý Tông muốn xâm chiếm nước Nam, nhưng nhận thấy vùng đất nơi đây thời kỳ nào cũng có những nhân tài nổi lên. Vua đường bèn cho Cao biển là một nhà phong thủy đại tài sang tìm cách chấn nhiểm linh khí An Nam. Truyền rằng Cao biển khi sang nước ta quan sát đã viết cuốn địa lý Cao biển Cảo, vốn là bậc thầy phong thủy, Cao Biền đã phát hiện một mạch đất cực lớn thuộc loại đại cán long xuất phát từ núi Côn Lôn bên Trung Quốc, chạy đến Việt Nam chia làm ba chi lớn, trong đó có hàng chục ngôi đất xuất sinh thiên tử và hàng nghìn ngôi đất lớn nhỏ sẽ sinh ra các bậc anh tài. Cao Biền đã đi khắp nơi để tầm long điểm huyệt, biết thế đất cổ Pháp sẽ phát đế vương, Cao Biền đã cắt đất long mạch nơi đây bằng cách đào đất con sông Điểm, có thể là sông Đuống ngày nay, và 19 điểm ở ao Phù Trần, thị trấn Từ Sơn, Bắc Ninh, chính Ngài La Quý là người đã nối lại long mạch cho làng cổ Pháp. Năm 936, trước khi viên tịch, Ngài La Quý gọi đệ tử chân truyền của mình là Thiền Ông đến dặn. Ngày trước, Cao Biền đã xây thành bên sông Tô Lịch, dùng phép phong thủy, biết vùng đất cổ Pháp của ta có khí tượng đế vương, nên đã nhẫn tâm đào đất sông điểm và khuấy động 19 chỗ chấn yểm ở Phù Trần. Nay ta đã chủ trì lắp lại những chỗ bị đào đất được lành lặn như xưa. Trước khi ta mất, ta có trồng tại chùa Châu Minh một cây bông gạo, Cây bông gạo này không phải là cây bông gạo bình thường, mà là vật để chấn an và nối liền những chỗ đứt trong long mạch, mục đích để đời sau sẽ có một vị hoàng đế ra đời và vị này sẽ phò dựng chính pháp của chư Phật. Thiền sư La Quý để lại lời sấm rằng Đại sơn đầu rồng ngưỡng Đuôi củ ẩn châu minh Thập bát tử định thành Bông gạo hiện long hình Thỏ gà trong tháng chuột Nhất định thấy trời lên Vậy việc nối lại khí tượng đế vương làng cổ Pháp có tác dụng không? Vị đế vương đó là ai? Có thể thấy, ở câu thứ ba thập bát tử tức chữ thập, chữ bát, chữ tử tạo thành chữ lý, ý chỉ vị vua sau này mang họ lý. Hai câu sau nói ra vị vua này lên ngôi vào tháng chuột, tháng 11, năm gà, tức năm dậu 1009. Vị vua mang họ Lý lên ngôi vua vào tháng 11 năm 1009 chính là vua Lý Công Quẩn, sự lên ngôi của vua Lý Công Uẩn đã mở ra thời kỳ cường thịnh của Đại Việt, cũng cho thấy sự tài ba của các thiền sư Việt khi tiên tri và phá giải thuật phong thủy của Cao Biển. 4. Thiền sư Vạn Hạnh Thông ba cõi, sấm truyền hàng thế kỷ Thiền sư Vạn Hạnh 938-1025 là người họ Nguyễn, quê ở châu Cổ Pháp, Từ Sơn, Bắc Ninh ngày nay. Ông là vị thiền sư có nhiều đóng góp trong việc mở ra nhà Lý, được xem là cố vấn của vua Lê Đại Hành, là thầy của Lý Công Uẩn. Ông cũng là một nhà tiên tri lỗi lạc của nước ta. Tương truyền, niên hiệu Thiên Phúc năm thứ nhất, 980, nước Trung Hoa xài hậu nhân bửu đem quân qua đánh nước ta. Khi giặc đóng quân ở núi Cương Giáp Lãng, vua Lê Đại Hành mời thiền sư đến hỏi quân ta thắng bại thế nào? Ngài Tâu Chỉ trong 7 ngày thì giặc tất lui, sau quả nhiên y như lời ngài đã nói, ngoài ra ngài còn rất giỏi về sấm ngữ và động số, vua Lê Đại Hành và quần thần rất tôn kính, thán phục. Khi vua Lê Đại Hành muốn can thiệp vào Chiêm Thành để cứu sứ giả bị Chiêm Thành bắt giữ, nhưng còn do dự nên đã tham vấn sư Vạn Hạnh. Sư nói ngay rằng đây là cơ hội đừng để mất. Sau đó lời này nghiệm và trận ấy quân Lê thành công. Câu chuyện nổi tiếng nhất về khả năng tiên tri của thiền sư Vạn Hạnh gắn liền với cây gạo do thiền sư La Quý trồng ở làng Diên Oản, theo Đại Việt Sử Ký, vào năm 1009, cây gạo này đã bị xét đánh và hiện lên những dòng chữ như sau. Thọ căn diễu diễu trên mộc biểu thanh thanh trên hoa đao mộc lạc trên thập bát tử thành trên đông a nhập địa trên dị mộc tái xanh trên chấn cung kiến nhật trên đoài cung ẩn tinh trên lục thất niên gian trên thiên hạ Thái Bình. Sư Vạn Hạnh đã giải đoán rằng trong câu thọ căn diễu diễu chữ căn là gốc, gốc là vua. Chữ diễu đồng âm với chữ yểu nghĩa là nhà vua Lê Long Đĩnh sẽ chết yểu, ở câu 3, chữ hoa đao mộc ghép lại thành chữ lê, tức là nhà lê sẽ sụp đổ. Trong câu mộc biểu thanh thanh chữ biểu là ngọn, ngọn là bầy tôi, chữ thanh đồng âm với chữ thị, nghĩa là một người trong số quần thần sẽ lên nắm chính quyền. Ở câu 4, ba chữ thập bát tử ghép lại là chữ lý, tức là nhà lý sẽ lên ngôi. Trong câu đông A nhập địa, chữ đông và chữ A ghép thành chữ trần, nói về sự kế tiếp của nhà trần sau nhà lý. Câu dị mộc tái sanh nghĩa là một họ lê khác, Lê Lợi và nhà hậu Lê sẽ lại nổi lên. Thiền sư Vạn Hành không những dự đoán chính xác sự ra đời của nhà Lý mà còn dự đoán sự ra đời của nhà hậu Lê. Tượng Lê Lợi ở Thanh Hóa nguồn Wikipedia công chức Bisa 30. Qua lời sấm này, Thiền sư Vạn Hạnh đã tiên đoán chính xác những diễn biến lịch sử của dân tộc trong khoảng 5 thế kỷ, từ thời tiền Lê đến thời hậu Lê. Việc cây gạo bị sét đánh và hiện ra lời sấm cũng đã được thiền sư La Quý tiên đoán trước đó với câu miên thọ hiện long hình, cây gạo hiện long hình, câu thứ tư trong bài kệ năm 936 của ông. Thiền sư Vạn Hạnh được Lý Thái Tổ phong làm quốc sư, nhưng vẫn ở tại chùa. Khi quốc gia hữu sự mới vào triều giúp ý kiến cho vua rồi trở về chùa. Ngày rằm tháng 5 năm Thuận Thiên thứ 9, tức ngày 30 tháng 6 năm 1018, khi công hạnh đã viên mãn, thiền sư gọi đồ chúng lại dặn dò, rồi thị tịch, cảm mộ đức hạnh của thiền sư. Về sau, vua Lý Nhân Tông 1072-1127 có bài kệ truy tán rằng Vạn hạnh thông ba cõi Thật hợp lời sấm xưa Quê hương tên cổ Pháp Chống gậy chấn kinh vua Lời kết Chúng ta biết rằng những hiện tượng khoa học chưa giải thích được còn rất nhiều, trong đó những lời truyền dạy của thần của thánh nhân cũng không phải là điều bình thường. Và sấm ký cũng vậy, đó là một dạng thần môn được cho là do các vị thánh nhân lĩnh ngộ được đạo lý cao thâm lưu lại để chỉ dẫn con người. Quả là, khi sự việc chưa diễn ra, khó ai mà đoán biết được ý nghĩa sâu xa của lời sấm. Triều đại hưng vong là do số trời, việc các nhà tiên tri có thể tiên đoán trước sự việc xảy ra hàng trăm năm sau.